Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh về Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi keo thì uh, nơi mà có thể đưa ra những cái mã nhận định cũng như là những cái mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo đầu tư thì như anh em có thể thấy ở ngày hôm qua mình đã lên cho anh em một số cái video về các trận đấu như là Aston Villa đối đầu với Tottenham rồi Indonesia đối đầu với Việt Nam rồi Osasuna đối đầu với Amera và cũng đó là Southampton đối đầu với là Fulham thì ở trong những cái video này thì mình nhận định cho anh em là hai má kèo ở mỗi trận đấu thì uh, sẽ là một uh, má kèo tạch và một má kèo ăn thì cũng không có gì đáng để nói tới nhưng ở trong nhóm của Việt Dũng vào ngày hôm qua rất là rực rỡ như em có thể thấy ở đây thì uh, ngày hôm qua ở trong nhóm của mình thì mình đưa, đưa ra cho anh em những cái má kèo như là của thằng uh, Leeds và Newcastle thì mình đưa ra cho anh em mã kèo là tài 3 và cũng đó là xỉu góc 10 thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì tỷ số là hai đều và cùng với đó ở cái má kèo tài góc thì uh, sẽ là à, xỉu góc thì chỉ trong trận đấu này chỉ có là 8 góc mà thôi thì đã chọn vẹn hai cái má kèo này còn về những trận đấu sau đó như là Aston Villa đối đầu với Tottenham thì mình đưa ra má kèo là Tottenham cộng 0.25 và má kèo là tài 2.5 thì anh em có thể thằng Tottenham thì đã thua với tỷ số là 2-1 nhưng mà đã nổ má tài là 2.5 thì ở má kèo này đã ăn được một má và tạch một má còn về má kèo sau đó là Southampton đối đầu với Fulham thì anh em thấy là mình đã đưa cho anh em má kèo là Fulham cộng với là là tài 2.5 thì cũng đang được uh, má Fulham nhưng mà lại tách má kèo tài 2.5 thì ở má kèo này cũng là ăn một và tạch một nhưng ở hai trận đấu sau đó như là Osasuna đối đầu với Amea thì mình lại đưa ra cho anh em má kèo là uh, Osasuna chấp 0.5 thì anh em có thể thấy ở đây thì tỷ số của trận đấu này là 3-1 nghiêng về phía phần sân của Osasuna thì đã ăn được cái trọn vẹn mã kèo là Osasuna chấp 0.5 ở trong trận đấu này thì còn về cái mã kèo cuối cùng đó là Spezia đối đầu với AC Milan thì ở cái mã kèo này mình đưa ra cho anh em mã kèo là tài góc 9.5 thì anh em có thể xem qua ở trong trận đấu này thì có thể thấy uh, cái tổng số phạt góc ở trong trận đấu này sẽ gồm có lên tới là 15 phạt góc thì đã ăn trọn vẹn mã kèo tài góc 9.5 ở trong trận đấu này luôn thì Dũng xin chúc mừng những anh em ở trong nhóm và cùng với những anh em mà đã tin tưởng Dũng trong cái thời gian qua thì đã đồng hành cùng Dũng ở trong những cái thời gian gần đây cũng như là những anh em sắp tới sẽ đồng hành cùng Dũng còn về anh em nào mà còn đang thua tha xa bờ thì anh em có thể xem qua đây thì sẽ có một số anh em à, nhắn tin riêng cho Dũng bởi vì những anh em anh em này á, thì à, kiểu là đang thua tha và rất là xa bờ chính vậy à, mình sẽ cho má kèo riêng để cho anh em này có thể tham gia đầu tư riêng với một số vốn nó là lớn hơn thì anh em có thể thấy ở ờ, ngày hôm qua thì anh em này nhắn tin cho mình lúc uh, ờ, 22 giờ 50 thì hỏi là có kèo gì không thì mình đã đưa ra cho anh em má kèo là Villarreal chấp 0.5 và cùng đó là má kèo tài của trận Dortmund thì anh em có thể xem qua thì ở cái má uh, ờ, Villarreal thì đã thắng với tỷ số lên tới là 5-1 thì đã ăn được trọn vẹn má kèo là Villarreal chấp 0.25 và còn sau đó thì đó là cái má kèo của trận Dortmund lên tỷ số là 5-2 thì đã ăn được trọn vẹn má kèo uh, tài ở trong cái trận đấu này thì như em có thể thấy mình đã đưa ra cho anh em hai má kèo này nhưng sau đó mình đã đưa ra cho anh em thêm một cái má kèo đó là nằm Real Madrid thì đây là cái má kèo cuối cùng của ngày hôm qua khi mà những anh em này nhắn tin riêng cho Dũng thì anh em có thấy ở trong cái trận đấu của thằng à, Real Madrid đối đầu với à, Getafe thì Real Madrid thắng với tỷ số là 1-0 thì ở trong trận đấu này Real Madrid đưa ra mức chấp là 0.75 nên chỉ ăn được uh, nửa của kèo châu Á mà thôi nhưng ở ờ, ba má kèo ngày hôm qua Dũng gửi cho anh em uh, nào mà xa bờ ấy, thì đang trọn vẹn chứ không có tạch một cái má kèo nào khác thì anh em có thể thấy ở đây thì ngày hôm qua thì cũng qua anh em này nữa thì cũng nhắn tin cho mình là uh, về uh, muộn không thể theo những cái kèo sớm được thì mình cũng cho y là những cái má kèo đó đó là Villarreal rồi uh, tài Dortmund à Dortmund toàn trận cũng như là xỉu trận AC thì anh em có thấy ở trong trận AC Milan thì lại chỉ có à, tỷ số là 2-0 thì cũng đang được à, má xỉu ở trong trận đấu này thì ở trong trận đấu này là tỷ số là 2-0 nghiêng về phía phần sân của Spezia nên cũng đã được mã xỉu 2.25 ở trong trận đấu này thì như anh em có thể thấy ngay cả ở trong nhóm hay là ở trong Zalo những anh em xa bờ nhắn tin cho đúng thì đều là những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nếu ở tele ở trong nhóm uh, cơm gạo ấy, thì uh, Dũng gửi lên là 8 mã kèo thì uh, đã ăn lên tới là 6 mã kèo còn về cái Zalo thì Dũng đã đưa ra cho anh em những cái má kèo thì hoàn toàn là chắc ăn không có tạch một cái má nào cả chính vậy Dũng luôn nói cho anh em là những cái má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất thì chắc chắn phải nằm ở trong tele a cộng Dũng sủi kèo hoặc là cái số Zalo à, đang để trên màn hình đó là 097779 7739553 thì anh em nào mà còn chưa có một cái nhóm chơi một người quân sư cũng như là một cái trang chơi uy tín thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele à, hoặc là số Zalo chúng đang để ở đây để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm và đưa ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia về bờ một cách nhanh nhất thì cái nhóm của Dũng là hoàn toàn miễn phí chứ không thu bất một uh, cái đồng phí đồng lộc nào từ anh em nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm và tham gia thì ở trong video ngày hôm nay Dũng sẽ nhận định cho anh em một trận đấu ở trong cái giải đấu của Bồ Đào Nha đó là trận đấu của Eturic đối đầu với Auroca thì anh em có thể ở ờ, cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 15 của ngày 16 tháng 5 năm 2023 thì được diễn ra trên chính cái sân nhà của phần sân của Etorich thì liệu rằng ở trong trận đấu này đội bóng này có thể giành được chiến thắng và giành được 3 điểm tiếp theo để có thể trụ hạng thành công ở trong cái mùa giải năm nay hay không thì anh em cùng mình đưa ra những cái quan điểm cũng như là đưa ra những cái thông tin liên quan đến cái trận đấu để có thể chốt ra những cái bát kèo ngon ăn và chắc ăn nhất ở trong cái trận đấu này và cùng đó anh em đang xem video yêu quý hãy để lại dùng một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để Dũng thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em để xem và tham khảo thì trước khi đó thì anh em cùng mình điểm sơ qua những cái mắc kèo nhà cái sẽ đưa ra cho cái trận đấu này thì hiện tại nhà cái sẽ đưa ra mức kèo đồng cho cái trận đấu này như anh em có thể thấy là phần sân của Etorit anh em bỏ một vào đây sẽ ăn được 0.81 và bỏ một vào Aroka sẽ ăn được 1.12 cũng như là kèo tài xỉu toàn trận đơn được là niêm yết ở mức là 2.25 anh em bộ một vào kèo tài thì ăn được 0.99 cũng như là bộ một vào kèo xỉu thì ăn được 0.91 còn về kèo cược chấp hiệp 1 thì được niêm yết ở mức là kèo đồng cũng như là kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là một trái hoa thì còn về những cái mã kèo khác như là kèo uh, cả hai đội ghi bàn hoặc là không ghi bàn thì mình hay hướng đến cho anh em cái mã kèo này để anh em có thể tham gia vào đầu tư thì ở trong cái trận đấu này thì mình sẽ hướng đến cho anh em mã kèo đó là uh, chỉ có một đội ghi bàn ở trong trận đấu này thì khi anh em mà tham gia vào cái má kèo này anh em vào cái má kèo một đội ghi bàn anh em bỏ một ra thì ăn lên tới là 2.11 thì cùng với đó ở ờ, có những cái má kèo như là không có bàn thắng hoặc là cả hai đội ghi bàn thì ở trong cái má kèo này thì mình hướng đến là chỉ có một đội ghi bàn mà thôi còn về những cái má kèo khác như là tỷ số chính xác đội thắng ngược dòng cực thắng áp đảo cũng như là những cái má kèo liên quan đến tỷ số và cùng với là má kèo góc và kèo thẻ thì những cái ma kèo góc và kèo thẻ thì nhà cái sẽ thêm ít từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ trước khi mà trận đấu được diễn ra để cho anh em có thể tham gia đầu tư sau còn hiện tại thì ở trên trang là chưa niêm yết chỉ có những ma kèo chính như là cực chấp toàn trận cũng như là tài xỉu toàn trận mà thôi thì cũng đó là anh em nào hiện tại mà đang chơi qua tàu qua cò chưa có cho mình một cái trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele a còng chúng soi kèo hoặc là cái số Zalo đang hiện ở đây để Dũng có thể hướng dẫn anh em tham gia đầu tư trên trang làm sao để có thể thể hiệu quả nhất chứ anh em mà chơi qua thầu qua cò như anh em hay chơi anh em kết thằng à, chẳng hạn là Aoka ở trên trang thì bỏ một ra thì ăn lên tới là 1.12 nhưng ở ngoài thầu ngoài cò thì chỉ cho anh em ăn là từ khoảng là 0.85 hoặc là 0.80 mà thôi như vậy thì rất là thiệt thòi cho anh em về cái mặt tiền lai tiền phí cũng như là anh em phải vô một cái mã kèo rất là sớm từ khoảng 4 3 đến 4 tiếng đồng hồ như vậy rất là thiệt thòi cho anh em khi mà chưa có những cái thông tin chính xác về cái trận đấu diễn ra bằng cái đội hình nào và mục tiêu tham gia là gì thì chính vậy cái việc mà anh em chơi trên trang là một cái điều mà anh em thể à, đạt cái lợi nhuận cao nhất về cái môn à, đầu tư à, bóng đá này thì còn quay trở lại với những cái thông tin liên quan đến trận đấu này thì anh em thấy hiện tại ở trên cái bảng xếp hạng thì phần sân của Aroca đang có cho mình vị trí thứ năm ở trên bảng xếp hạng. Sau khi mà trải qua là 31 vòng đấu thì đội bóng này có cho mình là 48 điểm. Mặc dù đang đứng ở vị trí thứ năm nhưng mà còn cách biệt với nhóm thứ tư đó là Sporting lên tới là 22 điểm. Nên cái việc mà cái động lực tiếp theo để có thể thi đấu của đội bóng này chỉ là có thể nằm trọn vẹn ở vị trí thứ năm mà thôi chứ không thể nào mà vượt qua vị trí thứ tư là Sporting ở trong mùa giải năm nay. Còn phía phần sân của đội đội chủ nhà Ettorif thì đang đứng ở vị trí thứ 15 sau khi mà cũng trải qua cho mình là 31 vòng đấu nhưng mà đội bóng này chỉ có cho mình là 28 điểm mà thôi thì đang còn cách biệt với cái nhóm cầm đèn đỏ lần lượt sẽ là 5 điểm và 8 điểm thì uh, cái mục tiêu của đội bóng này hiện tại chỉ là trụ hạng mà thôi nhưng mà anh em có thể thấy là phần sân của Etonic đang rất là chật vật với cái uh, mục tiêu trụ hạng của cái mùa giải năm nay khi mà cái hàng công của đội bóng này thực sự rất là yếu kém khi mà chỉ ghi được có 26 bàn sau khi mà có tới là 31 vòng đấu và cũng để thủng lưới lên tới là 46 bàn của mà 31 trận đấu vừa có thể diễn ra trong mùa giải năm nay. còn đến với những cái trận đấu mà hàng này đối đầu à, thi đấu ở trên ga những cái giải đấu gần đây thì phần sân của đội chủ nhà Etoric thì trong khoảng 10 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này chỉ có thể nếm môi chiến thắng bởi hai trận đấu lần lượt là chiến thắng 3-0 và 1-0 trước à, hai đối thủ một đối thủ yếu hơn và một đối thủ mạnh hơn đối với chiến thắng là 1-0 còn 8 trận đấu gần lại thì toàn trận là 8 trận đấu thua với tỷ số lần lượt như là 1-0 và 4-1, 3-2. Còn bên phía phần sân của Aroca thì à, có vẻ đội bóng này đang có một phong độ à, đi xuống một chút khi mà trong hai trận đấu gần đây nhất thì đang có sự bình lần lượt là hai trận thua thì lần lượt là trận thua 1-0 trước Porto và trận thua 1-0 trước uh, Rio Ave. Tuy nhiên, uh, hai trận thua của đội bóng này đều là thua trước hai đối thủ mạnh. Trong khi đó, ở những cái trận đấu còn lại trước đó thì đều là những trận hòa và trận thắng. Thì anh em thấy là trong 10 trận đấu gần đây của cái đội bóng này thì có cho mình là hai trận thua, ba trận hòa và trong đó có 5 trận chiến thắng. Thì anh em cùng mình có thể điểm qua một số trận chiến thắng cũng như là trận thua để nắm bắt được cái mái kèo đưa ra cho những trận đấu này là gì. Thì Etoris thắng tỷ số là 3-0 trước Satan cả thì ở trong trận đấu này thì Etoris đưa ra mức chấp là 0.25 nhưng mà đã thắng được cái kèo châu Á không về tỷ số lên tới là 3-0 ở trong trận đấu này và cùng với đó về những cái thông tin như là chỗ kiểm kiểm kiểm soát bóng thì trong trận đấu này đội chủ nhà Etoris kiểm soát bóng chỉ có 40% mà thôi nhưng mà ghi được tới là 3 bàn thắng vào lưới phần à, sân của đội khách ở trong trận đấu này cũng như trong trận đấu này chỉ có là 7 phạt góc cũng như là lên tới là 7 thẻ vàng được đưa ra ở trong trận đấu này. Còn về cái trận đấu gần đây nhất khi mà đối đầu với Bovita thì ở trong trận đấu này thì đội chủ nhà Bovita đã thắng với tỷ số là 1-0 khi mà đưa ra mức chấp cho Etorit là mức chấp 0.25 và cùng đó anh em thấy trong trận đấu này có rất là nhiều phạt góc cũng như là à, xin lỗi em là có rất là nhiều thẻ vàng được đưa ra khi mà có lên tới là 8 thẻ vàng cùng với đó là một thẻ đỏ thì anh em thấy cái phần thẻ đỏ cũng như là thẻ vàng của cái trận đấu này gần như là ngang nhau khi mà có 9 phần góc cũng như là 9 thẻ được rút ra ở trong cái trận đấu này Vậy thì còn về hai trận thua gần đây nhất của phần sân của Aroca thì là trận thua đầu tiên 1-0 trước Porto thì à, trong trận hôm nay Porto đưa ra mức chấp là 1.5 và Aroca thắng được kèo châu Á ở trong trận đấu này và với những cái thông tin khác thì anh em thấy là ở à, về cái mã phạt góc thì sẽ là 9 phạt góc được đưa ra và ba thẻ vàng được rút ra ở trong cái trận đấu đối đầu này còn về cái trận đấu trước đó là trận đấu uh, để thua 1-0 trước Rio thì ở trong trận này thì Rio đưa ra mức chấp là 0.25 nhưng đã thắng được cái kèo châu Á khi mà tỷ số là 1-0 và cùng với đó thì anh em thấy là cái về cái mã kèo ờ, ờ, thẻ thì trong trận này có lên tới là 7 thẻ vàng và cùng với đó là một thẻ đỏ nhưng phạt góc chỉ có 8 phạt góc mà thôi thì như hai những cái trận đấu mình vừa đưa ra cho anh em xem ở những trận đấu gần đây của hai thằng này mà thi đấu ấy, thì gần như là có rất là nhiều thẻ được đưa ra nhưng mà cái về cái mặt phạt góc thì không có bao nhiêu là phạt góc được đưa ra ở trong những trận đấu gần đây thì có những cái con số thống kê ở đây thì em thấy phần sân của Etoris thì 7 trên 9 trận đấu gần đây có ít hơn là 10,5 phạt góc cũng như ở phần sân của thằng à, Aroka thì ở 5 trên 6 trận đấu gần đây nhất thì có ít hơn 4,5 thẻ thì về cái việc mà bàn thắng thì cả hai thằng này ở trong những trận đấu gần đây thì đều có ít hơn 2,5 bàn thắng Vậy thì ở cái việc mà hàng này mà đối đầu với nhau thì sao? Thì anh em thấy từ năm 2021 thì quay trở lại đây thì là có 3 lần hàng này chạm trán với nhau. Thì lần lượt ở Avoca có trận thắng là 2-0 và 2-1 và trước đó ở năm 2021 thì Etoric thắng với tỷ số là 2-0. Thì anh em có thể xem qua cùng mình ở trong cái trận đấu gần đây nhất của hàng này chạm trán với nhau khi mà Avoca thắng với tỷ số là 2-0 thì AOK đưa ra mức chấp là 0.25 và thắng được cái kèo châu Á ở trong trận đấu này khi mà những cái thông tin phạt góc cũng như là thông tin về thẻ thì chỉ có 7 phạt góc được đưa ra ở trong trận đấu này khi mà có tới là khoảng là 3 thẻ vàng được rút ra ở trong trận đấu này còn về cái trận đấu trước đó mà thằng Aoka thắng với tỷ số là 2-1 thì ở trong cái trận đấu này nhà cái chỉ đưa ra mức là Etoric chấp 0.5 Mặc dù Etherich ghi được một bàn thắng vào lưới của Aroca nhưng mà đã thua với tỷ số là 2-1 ở cái kèo châu Á cũng như là về cái mã kèo thẻ thì anh em thấy trong trận đấu này có là 5 thẻ vàng được rút ra và có lên tới là 13 phạt góc được đưa ra cho trận đấu này. Còn về cái trận đấu năm 2021 ở tháng 8 thì sao? Thì em thấy là Etherich thắng với tỷ số là 2-0. Thì uh, trong cái mã kèo này thì nhà cái sẽ đưa ra à, mức chấp 0.25 cho Aroca khi mà Etherich thắng với tỷ số 2-0 và thắng được cái kèo châu Á trong trận đấu này thì về những cái thông tin vật góc thì anh em thấy trong trận đấu này chỉ có là 5 vật góc cũng như là 4 thẻ vàng được rút ra ở đây thì chúng ta sẽ xem một con số thống kê ở đây là được cái trang web nó thống kê là 4 trên 5 trận hàng này chạm trán với nhau thì đều có ít hơn 2,5 bàn thắng cũng như là 4 trên 5 trận đấu gần đây hàng này chạm trán với nhau thì đều có ít hơn 10,5 phạt góc vậy thì ở trong cái trận đấu này thì má kèo nào sẽ là má kèo anh em nên đầu tư cũng như là má kèo nào anh em chắc ăn có thể nằm vào ở trong trận đấu này thì sau đây Dũng sẽ đưa ra cho anh em là ba má kèo uh, trước hết để cho anh em có thể tham khảo và đầu tư ở trong trận đấu này thì đầu tiên đó là má kèo Etoris được uh, thi đấu ở trong cái kèo đồng thì như em có thể thấy ở trong lịch sử thi đấu gần đây mặc dù thằng uh, ờ, Etoris có những trận thua nhưng mà hầu như là thua những cái trận uh, trước thằng uh, Benfica đứng ở vị trí thứ nhất khi mà chỉ thua với tỷ số là 1-0 và cũng đó là thua những đối thủ khác cũng chỉ thua với tỷ số là 1-0 mà thôi. Trong khi đó phần sân của Aroca thì có thể thắng nhưng mà thì hầu như là những trận thắng với tỷ số là 1-0 hoặc là một đều chứ không có những trận thắng nào là quá cách biệt. Cũng như là anh em thấy ở đây về cái đề sở mà này chạm trán nhau thì có thể coi như là ngang sức ngang tài hoặc là thằng Etoris nhỉnh hơn một chút khi mà có 19 lần hai này chạm trán với nhau nhưng mà thằng Etoris có là 7 trận chiến thắng có 6 trận thua và trong đó là có 6 trận hòa thì cái việc mà hàng này chạm trán với nhau ở trước tới giờ thì được đánh giá là ngang tài ngang sức với nhau chứ không có nhỉnh hơn bao nhiêu cũng như là cái mục tiêu hiện tại của thằng Eturic đó là trụ hạng ở trong cái trận đấu ngày à, mùa giải năm nay còn về phần sân của thằng Avoca thì cũng không còn quá nhiều mục tiêu của nó có thể thi đấu ở trên cái đấu trường này bằng chứng là từ những cái trận đấu đầu gần đây anh em thấy là không có một trận đấu nào thằng này à, tỏ ra là quá có những tỷ số là thắng cách biệt chính vậy chúng mới đưa ra cho anh em mắc kèo là Eturic được thi đấu kèo đồng ở trong trận đấu này còn về cái mắc kèo tài xỉu toàn trận được niêm yết ở mức 2.25 thì à, Dũng đưa ra cho anh em má kèo là xỉu ở trong trận đấu này bởi vì thằng Eturit á, hàng tấn công của nó thật sự rất là yếu anh em có thể thấy ở đây khi mà chỉ ghi được 26 bàn thắng sau khi mà trải qua là 31 vòng đấu cũng như thà, cái thằng à, Auroca cũng không quá là nổi trội khi mà chỉ ghi được 33 bàn ở trong à, khoảng là 31 trận đấu gần đây cũng như là ở những cái trận đấu gần đây mà hàng này thi đấu với nhau á thì anh em thấy ở phần sân của Aroka thì không có một cái trận đấu nào trong 10 trận đấu gần đây nhất mà nổ về mức kèo tài cả đều là từ hai bàn thắng đổ xuống hoặc là có những cái má kèo là không đều còn về phần sân của thằng Eturic thì có những trận thắng thua hoặc là uh, ở trong những cái trận đấu gần đây đều là thua với tỷ số là 1-0 1-0 1-0 còn chỉ khi mà gặp với những cái thằng mà đối thủ mạnh hơn thì mới có những cái mã kèo tài được nổ ra ở trong những cái trận đấu gần đây chính vậy cái việc mà à, trong trận đấu này mà có thể nổ một mức kèo tài là một, một mức rất là khó chính vậy Dũng mới đưa ra cho anh em má kèo là xỉu 2.25 ở trong trận đấu này còn về má kèo tài góc thì à, ở trong trận đấu này cũng niêm yết cho anh em thêm cái má kèo tài góc bởi vì ở trong cái trận đấu này thằng Etoric chắc chắn mục tiêu nó là trụ hạng ở trong mùa giải năm nay chính vậy cái việc mà nó tấn công nhiều hơn thằng Europa là một điều hiển nhiên có thể xảy ra ở trong trận đấu này và khi mà nó đã có cái mục tiêu là trụ hạng thì cái việc mà xảy ra rất là nhiều phạt góc ở trong trận đấu này nếu mà không có bàn thắng thì đó một điều hiển nhiên có thể xảy ra ở trong cái trận đấu ngày hôm nay chính vì vậy cái việc đó chúng mới đưa ra cho anh em các má kèo là tài góc ở trong trận đấu này để anh em có thể tham gia đầu tư còn về những cái má kèo như là kèo uh, phạt góc à, À, xin lỗi em làng má kèo hiệp 1 thì Dũng sẽ niêm hết sau vào trong nhóm của Việt Dũng bởi vì uh, hiện tại ở trên trang thì chúng chưa có cái thông tin về đội hình chính thức của hàng này thi đấu về cái đội hình nào để có thể niêm hết cho anh em má kèo hiệp 1 lên đây thì cũng đó thì đây là video Dũng nhận định sớm về trận đấu của thằng uh, à, Etorit đối đầu với uh, Aroka thì à, để anh em có thể xem và tham khảo trước đây vẫn chưa phải là cái má kèo cuối cùng Dũng chốt cho anh em có thể tham gia đầu tư ở trong cái trận đấu này cái má kèo cuối cùng mà Dũng đưa ra cho anh em tham gia đầu tư ở trong trận đấu này thì chắc chắn nó phải nằm ở trong nhóm của Việt Dũng hoặc là ở trên Zalo 0797739553 từ 10 đến 30 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra lúc đó Dũng có thông tin liên quan đến đội hình cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu thì mới có thể đưa ra những mã kèo nào là mã kèo chắc ăn cũng như là mã kèo chính xác nhất về trận đấu này để anh em có thể tham gia về bờ một cách nhanh nhất thì hiện tại anh em nào mà còn chưa có cho mình một nhóm chơi một người quân sư cũng như là một uh, trang chơi uy tín thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele a à, cộng Dũng số kèo cũng như là cái số Zalo uh, ờ, 079 để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm cũng như là đưa ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia vào đầu tư thì video đến đây Dũng cũng xin phép kết thúc và hẹn gặp lại anh em à, vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi kèo chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo mà anh em đầu tư